Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà một lô đất có diện tích là ngang 5 sau 40, có 50 m thổ cư, giá bán là 1 tỷ 2 nằm tại phường Suối Cam, thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Và lô đất này hiện tại có giá 1 tỷ 2 nha cả nhà. Và lô đất này là một trong những vị trí nằm xung quanh là những cái dự án mà hiện tại đang à, được tiến hành. Mình vừa bay lấy cam xong thì mình thấy là à, đang được ừ, triển khai thi công làm à, là là là những cái khu vực mà phân lô hay là dự án gì đó mình không rõ nhưng mà mình thấy xe rồi nó đang làm cũng như là đường xá gọi là đường thông đường thông hết nha cả nhà thì à, mình à, sẽ làm một cái video lấy cam riêng cho cả nhà cùng xem lô đất này của mình thì nó sẽ nằm ngay vị trí này à, ngay ngay vị trí này cả nhà à, ngay chỗ cái xe này, này của mình này à, ngay vị trí cái xe này của mình à, thì à, cái lô số 1 lô số 1 là ngay chỗ lô góc random mét là một lô hai lô ba lô và bốn lô thì lô thứ tư nó nằm ngay vị trí này và đi thẳng ra tới cái à, bờ hồ kia đó đi thẳng ra cái cái cái vách tường á căn nhà kia là căn nhà vườn nha cả nhà và hiện tại rồi à, sau này chú sẽ là là là mở nhà hàng và có phòng vip rồi này kia rõ ràng đó, mình vừa lấy cam khá đẹp bên này cũng là nhà vườn này cũng khá là đẹp và phía xa xa này bên lại cam là mình sẽ à, thấy người ta phân lô này ờ, mình thấy phân lô xa xa người kia người ta có mấy xe rồi người ta làm bên kia nhà máy thái và cái đường đây là chúng ta đi thánh thì chúng ta sẽ ra trung tâm thành phố Đồng Xoài này à, đây là đường hàng đảo nó dài nha cả nhà ở đây nếu mà ngược lại đấy đi theo hướng xe này của mình đi thánh ra thì nó sẽ đi theo cái cong thì nó sẽ đi cong qua đây à, cong qua đây cong qua đó và nó sẽ xuống cái đoạn này giá bán là một tỷ hai nha cả nhà cả nhà mua thì hãy liên hệ cho mình nha số điện thoại của mình là 0972 332 894 và lô đất của mình nằm ngay vị trí này hiện tại thì công ty chưa có đóng cọc thì tầm vài ngày nữa thì công ty sẽ đóng cọc thì mình sẽ biết rõ ràng chính xác hơn à, ở đây thì mình mua thì mình có thể ờ, đầu tư hoặc là thì mình sau này mình vào nhà mình ở cũng được thì xung quanh nó, nó, tiện ích là nó là thuộc thành phố đồng xoài đó, rồi xung quanh là ví dụ như đây là nhà hàng này làm nhà vườn cũng được nhưng mà 5 mét thì mình xây nhà phố là được rồi còn nếu như muốn mua thì mình mua từ chú ờ, lô số 3 này với chú lô số 5 á có bán thì mình mua tiếp thì mình ờ, xây biệt thự cũng được à, chắc 3 lô 4 lô luôn mình xây mình mới xây được cả nhà à, ngay tao đồng xoài thì à, lần đầu tiên mình cũng đi review ở tại đây à, thì à, về các tiện ích thì, thì mình chưa có gọi là là là là, là chưa có quay những cái video khác cũng như là chưa có biết được nhiều uh, cái uh, xung quanh đây có cái gì nhưng mà vừa thành phố Đồng Xoài thì tất cả tiện ích thì nó nó sẽ có đầy đủ và từ đây thì lúc nãy mình đi á thì chắc tầm khoảng là à, tầm chưa đầy 5 phút thôi thì chúng ta sẽ đi ra ngoài kia rồi 5 phút thôi thì chúng ta đi ra ngoài thành phố Đồng Xoài và hiện tại thì thì có khách mua hay sao này Hello anh Nhà anh ở gần đây hay là anh, anh, anh đi, đi tìm mua đất? Dạ Yến ở nhà anh gần đây hay là anh đang đi tìm mua đất? Nhà đấy mà À vậy hả? Em đang quay video ở đây à, đây Dạ quay bán luôn Em Bình Định Anh Định, anh Định đất này anh định mà ai à, trên đất này là anh phân hả định anh định là là là chủ đất chủ đất này là hai ba lô này à, à là là mua hai ba lô này à, của ông mà ông bán đây để bán à ông bán cho người ta xong người ta bán lại chứ bán cho công ty đúng không cái cái này anh va được không dạ. cái đó à, okay. dạ dạ dạ dạ à, à vậy hả không em vay lô đất em bán ở đây dạ. dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ ok anh ạ đây là à, ông, ông ông anh ông làm công an ở đây nói chung là mới vừa gặp cả nhà à, cửa chung cùng tiện rồi ở đây có ba lô gì đây ở đây có ba có ba lô gì mà à, khách của của của của, của ờ, à, bạn bạn của anh công an đó có, có mua ở đây chắc ba lô gần đó đây đó ba lô cũng ờ, còn nổ đấy thì à, giá bán là một tỷ hai nha cả nhà ngang 5640 có 50 mét thổ cư rồi đường thông hết và ở đây là ờ, theo mình được biết thì đa số là là, là vừa cán bộ nhà nước ở đây nhiều nha cán bộ nhà nước ở đây nhiều cho nên cả nhà mua thì cứ liên hệ cho toàn nha thì số điện thoại là 0972 332 894 nha cả nhà ở đây mình vay ngẫu hứng nha cũng không có một cái kịch bản gì hết <laughs> kia có có các bạn kia quay nữa kìa các bạn kia có chủ ờ, gửi lô đất ở đâu đây hay sao rồi lát nữa ờ, mình liên kết mình hỏi số điện thoại rồi mình liên kết với nhau để mà ờ, gửi bán lô đất ở đây rồi như kênh như vậy thì cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh nha nói chung là mình vay đi ngẫu hứng tự nhiên cho nên không có kết bán gì nha cả nhà ở cả nhà thấy muốn mua được lô đất ở đây đó, tức là muốn mua ở đây thì cứ liên hệ mình thôi mình bán thôi giá một tỷ hai giá chốt nha cả nhà không thương lượng mình đã làm việc với chủ rõ ràng rồi và mình báo ừ, giá là báo báo chứng luôn chứ không có gọi là báo giá cao hơn hay là thấp hơn gì đó rồi nhớ follow và đăng ký kênh cho, cho mình mua thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ